dòng bếp ga của thị trường nội địa Nhật. Bếp có hiệu Paloma. Model của bếp là N36HS. Mã số của bếp 901994. Đây là nội thất bên trong của bếp. Bếp còn đẹp. thì tôi sẽ đóng nắp lại cho các bạn à, test những chức năng có biết cho các bạn xem bếp xuất xứ từ Nhật Bản, bền, tiết kiệm, an toàn. Tiết kiệm ga, thực tế gia đình 4 người ngày nấu ăn 2 buổi thì một bình ga giá 320 sử dụng được 2 tháng gửi tức là một tháng chỉ hơn 150.000 tiền ga. Sử dụng bếp ga nội địa Nhật trong vòng 2 năm thì tiền tiết kiệm ga sẽ bằng tiền các bạn mua bếp như ban đầu biết có cảm biến khóa ga tự động tránh gò gỉ đây tự động khóa ga khi gió thổi làm tắt lửa bếp có lò nướng tiện lợi dễ dàng vệ sinh khi sử dụng mở lên là sử dụng không mất thời gian và công sức đốt lửa than nướng được mọi loại thứ các bạn cắt mỏng ra từ 20 cm thì các bạn muốn lau chùi dễ dàng hơn thì chế hết nước vô đây nè nếu hạt nướng này. đó nướng bằng inox đẹp luôn bây giờ tôi sẽ thực hiện ờ, chức năng đầu tiên là phá ra khi gió thổi tắt lửa tôi sẽ mở ba bếp lên thực hiện khóa gạt thì cho thổi tắt lửa từ 5 đến 7 giây tiếp sẽ càng theo tiếng viết có biết là nó sẽ đóng cái la khóa ga khi tắt lửa do gió thổi hay nước trào làm tắt lửa thì bếp tự động khóa ga đây bếp ta khóa ga và cũng tắt cho còn mở nè giờ tôi sẽ à, thử tiếp theo là khóa ra khi nước cạn nồi tôi sẽ dùng hai tấm sắt này thay thế cho hai bít nồi bếp muốn phá ra phải nhiệt độ từ 250 đến 300 bếp nó mới phá ở nhà các bạn có xài nồi thì xài nồi đậy nồi cái nồi nó dày thì nó sẽ phao mau phá ra hơn còn các bạn mà thử bếp ờ, nồi đế mỏng thì ờ, nhiệt độ nó sẽ không không có đến nhiệt độ nên các bạn thử cái buổi nó không bao giờ phá ra được lâm kalam kalai kalam kalam kalam gái nhất màu sẽ háo biết hả bạn cả biết ngán một đợt nữa là đề hành cái tư sự càng rõ về gái bếp bên ờ, trái tôi nhiệt độ nó hai trăm rưỡi đây đây còn bếp bên à, trái của tôi thì nó 260 à, bếp ga nội địa Nhật thì à, xài hao pin hơn bếp ga Việt Nam nhà sản xuất Nhật Bản đặt an toàn lên hàng đầu nên các bạn mở công tắc một bên để sử dụng thì cả hai bếp nấu và nướng đều đánh lửa theo mục đích để đốt ga nếu có rò rỉ nên bếp ga Nhật hao pin hơn bếp ga Việt Nam pin con ó con thỏ dùng chỉ được 15 ngày pin Panasonic hay Toshiba thì một dùng nó được 30 ngày shop thì có tặng uh, pin sạc sử dụng được 3-4 tháng mỗi lần sạc độ bền của bếp từ 2 năm đến 3 năm giúp khách không tốn phí mua pin nữa nó chưa đủ cái nhiệt độ của nó nên nó chưa phá ra được các bạn bếp này không có cái chế độ mà hẹn giờ các bạn bánh shop thì có bán thêm ờ, hẹn giờ nấu và nướng từ 1 đến 60 phút chút xíu tôi sẽ hướng dẫn các bạn ờ, sử dụng cái này về pin đó thì uh, shop uh, có bán và kèm tặng thêm cục pin đại đây nói gì là dạ, có một lò xo với cộng cái, cái, cái cục sạc nó dài dài 3 mét thì các bạn chỉ à, đây có bên shop có làm cái lỗ sẵn nè để mình gắm vô thôi thì dấu cộng quay ra ngoài còn à, dấu trừ thì quay vô trong đây cả hai bếp đều khóa ra thì nước cạn nồi bếp này có chức năng cơ bản có ở một số nơi bán thì à, họ nói đây là nước chống chống trào sẽ làm à, tắt lửa thực tế thì các cảm biến này là nó cao hơn mặt bếp tới 3 cm này nếu mà có trào ra thì làm không giờ làm ờ, tắt lửa vô cái này được nó quảng cáo vậy là sai đây đây uh, pin ở đây thì uh, nhiệt lửa nó sẽ đánh nhanh hơn các bạn còn pin mà gần hết á, thì nhiệt lửa nó yếu thì mỗi lần hết pin thì các bạn uh, ghim sạc đây bên bếp uh, bên shop sẽ có uh, đầu gắn sạc cộng dây dài 3 mét như tôi nãy giới thiệu nãy bạn chỉ ghim vô và sạc thôi các bạn sạc từ một lần sạc tới 18 tiếng bạn sạc qua đêm hay giờ xài giờ sạc cũng vẫn được đó pin mà sạc thì ờ, nó đèn đỏ mà lúc đầy thì nó đèn xanh còn cái cục hẹn giờ này thì ờ, các bạn xài ờ, hẹn từ 1 đến 60 phút ha đó là các bạn xài thì các bạn lúc à, này ra game cái cục à, hẹn giờ vô nhà game này cho đây đó từ 1 đến 60 phút rất tiện lợi luôn như các bạn nấu món gì mình canh một tiếng nữa à, chín đó các bạn cứ hẹn giờ và nửa tiếng đó trong thời gian mình rảnh nửa tiếng đó thì mình làm công việc khác phụ giúp gia đình quá tiện lợi đặc biệt đặc biệt dòng bếp ga ở bên shop của chúng tôi á gã khuyến mãi là phân phối có công tắc gan chiên thoải mái không lo bị tắt lửa bếp những ở, ở nơi khác bán không có chức năng gan chiên này bên shop tôi thì bảo hành một năm cho sản phẩm bếp ga một đổi một trong vòng 10 ngày đầu sử dụng nếu có lỗi thì liên hệ qua Facebook Zalo của anh Nam á, 0909 306 149 bên shop của tôi cũng bán à, bán thêm là quanh ga 50 lít 345m an toàn tiết kiệm tiết kiệm ga mình sử dụng này thì lửa xanh các bạn Kẻ hơn phía mãi có hệ thống phân phối nội địa trên khắp cả nước. Các cửa hàng bếp ga nội địa các tỉnh muốn phân phối bếp ga nội địa Nhật á, thì liên hệ với anh Nam qua Zalo Facebook để có chính 0909 306 149 để có chính sách ưu đãi dành cho đại lý các bạn xem trên YouTube hay trên TV có thể đọc vào remote để tìm kiếm từ khóa rẻ hơn khuyến mãi để xem nhiều video thử bếp nội địa của chúng tôi các bạn đăng ký và nhấn nút đăng ký và subscribe ở bên dưới video để đón xem những phần thử video thử bếp vào ngày mai và đừng chia sẻ cho bạn bè cùng xem với lại bếp của chúng ờ, tôi sẽ sắp sức mãi đến đây kết thúc xin hẹn các lại các bạn vào buổi thử bếp tiếp theo chào chào các bạn